Cô Nhụy xin chào các con. Cô Nhụy xin mời các con hãy cùng nghe một câu chuyện cổ nước ngoài được mang tên Ivan Tí Hon. Một hôm, bà lão than phiền với ông chồng. Chúng ta đã sống với nhau lâu rồi, đồ ngon chưa được ăn, nước ngọt chưa từng được uống, quần áo đẹp không dám mai, mà con cái cũng chẳng rồi sau này không biết lấy ai làm chỗ dựa khi đau yếu đây bà đừng lo lắng như thế làm gì ông lão an ủi khi tay vẫn còn cứ động được chân còn bước được thì chúng ta vẫn cứ được no đủ và từ đó ông lão lại tiếp tục đi săn suốt từ sáng đến tối Ông lão lang thang trong rừng nhưng không bắn được con chim hay con thú nào. Ông lão không muốn trở về nhà tay không. Hoàng hôn đã buông xuống và đã đến lúc phải trở về nhà rồi. Ông lão chuẩn bị đi về thì bỗng từ một bụi cây có một con chim lớn có vẻ đẹp lạ thường vỗ cánh bay vút lên. Ông lão chưa kịp dương súng thì con chim đó đã bay đi. Rõ ràng là con chim đó không phải dành cho mình. Ông lão buồn bã tự nhủ. Ông lão ngó nhìn vào bụi cây mà con chim vừa bay ra. Trong đó có một tổ chim có 30 quả trứng. Đây đúng là một điều lành đây. Ông nghĩ, ông lão thắt chặt dây lưng, bỏ tất cả 30 quả trứng vào trong áo rồi đi về nhà. Ông lão đi mãi, đi mãi, dây lưng yếu dần và trứng hết quả này đến quả khác rơi xuống đất. Cứ mỗi quả trứng vừa rơi xuống thì một chàng trai nhảy ra. Đi được một quãng thì tất cả số trứng đã rơi gần hết, chỉ còn quả trứng thứ 30 vẫn còn trong người ông. Theo sau ông là 29 chàng trai, họ đều có khuôn mặt, vóc dáng, đầu tóc giống nhau và tất cả bọn họ đều có chung một giọng nói. Cha đã tìm được chúng con, Cha bây giờ là cha của chúng con, chúng con là các con của cha. Cha hãy đưa các con về nhà đi. Trước đây ta và bà Láo chẳng có đứa con nào, thế mà bóng dân bây giờ có những 29 đứa. Ông lão thầm nghĩ, nhưng ông cũng vui mừng đưa họ cùng đi. Về đến nhà, ông lão mừng rỡ nói với vợ, Bà suốt ngày đau khổ và khóc lóc vì không có con. Đấy, còn chúng ta đấy, 29 chàng trai khỏe mạnh đều là con của chúng ta cả đấy. Hãy dọn bàn để chúng ăn cơm đi. Và ông lão kể hết cho bà lão nghe bằng cách nào mà ông tìm được những đứa con này. Bà lão đứng sững sờ hồi lâu không thốt ra lời. Mãi sau bà mới bình tĩnh lại và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Còn ông lão cởi thắt lưng và chiếc áo choàng ra, quả trứng thứ ba mươi từ người ông rơi ra, và chàng trai thứ ba mươi từ quả trứng nhảy ra. Cậu thật bé nhỏ so với các anh. Anh từ đâu đến vậy? Ông lại một lần nữa ngạc nhiên hỏi. Con cũng là con của cha, con là Ivan út ít Ông lão nhớ lại À đúng rồi Trong tổ có 30 quả trứng Con ngồi xuống đi Ivan Ngồi ăn tối đi 30 chàng trai ngồi hết xuống bàn ăn Loáng một cái tất cả những đồ ăn mà bà lão chuẩn bị đã hết veo Họ bước ra khỏi phòng ăn Chẳng no cũng chẳng đói Họ ngủ qua đêm Sáng hôm sau Ivan Tí Hon nói cha đã tìm được chúng con thì cha cũng nên tạo công ăn việc làm cho chúng con nhưng cha biết giao công việc gì cho các con bây giờ cha và mẹ con không gieo hạt cày ruộng không có đất cày mà cũng chẳng có ngựa lại chẳng có đồ đạc dụng cụ gì vậy chúng con sẽ đi tìm việc Cha hãy đến nhà bác thợ rèn đặt làm cho chúng con ba mươi lưỡi hái. Ông lão đến nhà người thợ rèn để đánh lưỡi hái. Ivan và các anh trai tự làm ba mươi cái cày và ba mươi cái bừa. Khi người cha từ nhà bác thợ rèn trở về, thì Ivan đang phân phát cày bừa cho các anh. Chúng ta hãy bắt tay vào công việc, chúng ta sẽ kiếm tiền nuôi cha mẹ những người con tạm biệt bố mẹ rồi lên đường. Họ đi mãi, đi mãi, cũng không rõ đã đi được bao nhiêu lâu, thì thấy phía trước có một thành phố. Một hoàng tử gặp họ hỏi, Các anh đi làm về hay đang đi tìm việc vậy? Nếu bắt đầu đi làm thì hãy theo tôi, tôi có việc cho các anh làm đấy. Việc chú anh là gì vậy? Ivan tí hòn nhanh miệng hỏi. Việc không cần đòi hỏi thông minh lắm, Hoàng tử trả lời, ai trong số các người là anh cả? Tất cả đều im lặng. Ivan Tí Hon bước ra. Hãy dẫn chúng tôi đi và chỉ cho chúng tôi xem công việc của chúng tôi sẽ làm nào. Hoàng tử dẫn họ ra đồng cỏ cấm của nhà vua. Trong ba tuần, các anh phải cắt hết cỏ và thu dọn thành đống. Liệu các anh có hoàn thành xong công việc không? Chỉ trong ba ngày là chúng tôi sẽ làm xong. Hoàng tử mừng rỡ. Thế thì hãy bắt tay vào công việc đi, nếu cần dụng cụ gì, chúng tôi sẽ cấp phát cho. Ivan Tí Hòn nói, Bây giờ chúng tôi chỉ cần 30 con bò nướng, 30 thùng rượu, bánh mì và bánh calat. Chúng tôi không cần gì thêm nữa. Hoàng tử đi khỏi, anh em nhà Ivan mài sắc lưỡi hái và bắt tay vào công việc. Công việc diễn ra trôi chảy, chỉ đến chiều họ đã cắt xong cỏ. Lúc này, những đầu bếp trong cung vua cũng đã mang tất cả những gì Ivan yêu cầu. Anh em nhà Ivan uống hết nửa số rượu và ăn hết nửa số đồ ăn rồi lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, họ đã thu dọn cỏ. Đến chiều, cỏ đã được thu dọn thành đống Họ lại ngồi uống hết số rượu và ăn hết đồ ăn. Ivan Tí Hon cử một người anh đến cung vua. Anh hãy đến bảo họ ra kiểm tra công việc. Người anh trở về theo sau là hoàng tử, nhà vua cũng đích thân đến vườn cỏ cấm để kiểm tra. Nhà vua đếm những đống cỏ rồi đi kiểm tra quanh đồng cỏ. Ngài không tìm thấy một ngọn cỏ nào còn sót lại. Nhà vua nói, này các bạn, các bạn đã thu dọn vườn cấm của ta rất tốt và rất nhanh. Cỏ đã được cắt hết và đã được chất thành đống gọn gàng. Ta sẽ ban thưởng cho các bạn vì điều này. Nhưng bây giờ ta có việc nhờ các bạn. Không biết có kẻ nào thường lẻn đến đồng cỏ này ăn trộm cỏ khô của ta mà ta không thể phát hiện được. Ivan Tí Hon nói, Tàu bệ hạ, hãy để cho các anh của thần về nhà còn thần sẽ ở lại giữ cỏ khô. Nhà vua đồng ý. Các anh của Ivan đến cung vua họ nhận tiền, uống rượu, ăn tối rồi lên đường về nhà. Ivan Tí Hon quay trở lại khu vườn cỏ cấm của nhà vua. Suốt nhiều đêm, chàng không ngủ để trong cỏ khô. ba ngày chàng đến bếp ở cung vua để ăn uống và nghỉ ngơi ở đó. Mùa thu đến, đêm trở nên dài và mịt mùng ngay từ chiều, Ivan tí hon đã nấp trong đống cỏ, lấy cỏ khô phủ lên, nằm nhưng không ngủ. Đến nửa đêm, bầu trời bóng bừng sáng lên như được mặt trời chiếu sáng. Ivan ló mắt ra nhìn, một con ngựa cái phi thẳng tới chỗ đống cỏ khô. Ngựa chạy làm rung chuyển mặt đất, bờm ngựa rung lên, hơi thở của ngựa tạo thành cột khói. Chạy đến nơi, ngựa bắt đầu ăn cỏ, Ivan tí hon tìm cách nhảy lên lưng ngựa. Ngựa lòng chạy xung quanh đồng cỏ cấm của nhà vua. Ivan tí hon ngồi lên lưng ngựa, tay phải giữ bờm ngựa, tay trái cầm roi vút ngựa, điều khiển nó. Ngựa phi nhanh qua khắp các khu rừng, các con đường vòng quanh đầm lầy rồi nó dừng lại nói. Anh Ivan, anh đã bắt được tôi, anh đã biết cưỡi lên tôi và điều khiển tôi Bây giờ xin anh đừng đánh tôi và đừng mắng chửi tôi. Tôi xin phục vụ anh suốt đời. Ivan Tí Hon liền dẫn ngựa đến cung vua, buộc vào chuồng ngựa. Còn mình thì đi xuống nhà bếp nằm ngủ. Ngày hôm sau, Ivan đến tàu với vua. Tàu bệ hạ, thần đã bắt được kẻ thường ăn trộm có khô của bệ hạ. Xin bệ hạ hãy đi xem. Nhà vua nhìn thấy con ngựa mừng rỡ nói Ivan, người đúng là giỏi. Thần hình nhỏ bé nhưng mưu lớn. Ta sẽ phong cho ngươi làm quan giám mã trong coi ngựa, phục vụ suốt đời trong cung. Từ đó, chàng được gọi là Ivan bé hạt tiêu. Ivan bắt đầu công việc thay cho người trong coi ngựa cũ. Đêm đêm chàng không ngủ để chăm chút ngựa. Ngựa của nhà vua con nào cũng béo mượt ra, lông mềm mại như lụa, bờm và đuôi ống mượt đến nỗi ai cũng muốn ngắm nhìn. Còn những người trong coi ngựa cũ thì ghen tị với chàng. Hắn là một thằng nhà quê thì làm sao làm chủ chuồng ngựa được? Và họ bắt đầu có những ý nghĩ đen tối. Chàng Ivan Tí Hon không hề hay biết sắp có bất hạnh đến với mình. Chàng vẫn hàng ngày cầm cụi làm công việc của mình trong cùng lúc bấy giờ có một tên lính canh nghiện rượu. Một hôm, hắn yêu cầu những người chăn ngựa. Các anh hãy đem rượu ra đây cho ta uống để ta nhỡ nhức đầu. Ta sẽ nói cho các anh một bí mật để hất đổ thằng Ivan. Những tay chăn ngựa nghe nói thế thì vô cùng sung sướng, vội mang rượu ra. Tên lính canh uống no nê rồi nói Nhà vua của chúng ta lâu nay vẫn muốn tìm kiếm cây đàn Clusi, tự vang lên tiếng đàn. Những con ngỗng biết nhảy múa và con mèo biết chơi đàn. Nhiều người đã thử làm việc này nhưng đều không quay trở về. Bây giờ các anh hãy nói với nhà vua sai Ivan đi làm việc này. Như vậy hắn sẽ không bao giờ quay về được nữa. Những tay chăn ngựa cảm ơn tên lính gác, rồi lại mang thêm rượu cho hắn uống Họ đến bậc thềm cung vua, đứng cạnh cửa sổ to tiếng tranh luận với nhau. Nhà vua nhìn thấy thế, tò mò bước ra hỏi. Các ngươi đang tranh luận gì thế? Dạ, tâu bệ hạ. Anh Ivan tí Hòn bé hạt tiêu, tự khoe là biết tìm ra cây đàn Lucy tự vang lên tiếng đàn. Những con ngỗng biết nhảy múa và con mèo biết chơi đàn. Vì vậy, chúng thần đang cãi nhau có người cho là anh ta có thể làm được, cũng có người cho là anh ta chỉ khoác lác thôi. Vừa nghe những lời nói đó, sắc mặt nhà vua bỗng đột ngột biến đổi. Chân tay ngài run rẩy vì mừng vui. Ngài thầm nghĩ, sao ta lại không biết tận dụng cơ hội này nhỉ? Tất cả mọi người sẽ phải ghen tị với ta. Vì thế, vua quyết định cho gọi Ivan đến Vừa nhìn thấy Ivan, nhà vua nói lớn. Không trông coi ngựa nữa, nhà ngươi hãy đi kiếm cho ta chiếc đàn Lucy tự vang lên tiếng đàn. Những con ngỗng biết nhảy múa và con mèo biết chơi đàn. Ivan bé hạt tiêu trả lời. Dạ, tao bệ hạ. Ngài nói gì thần không hiểu. Thần phải đi đâu ạ? À? Nhà vua tức giận, dậm chân quát. Hãy đi kiếm cho ta những thứ đó nếu kiếm được ta sẽ ban thưởng Nếu không kiếm được ta sẽ chặt đầu ngươi Ivan buồn bã lo lắng bước về nhà Chàng đi tìm ngựa Ngựa hỏi Sao anh lại buồn vậy Anh gặp chuyện bất hạnh sao Làm sao mà ta có thể vui được Nhà vua sai ta đi kiếm chiếc đàn Lucy tự đánh nhạc Con ngỗng biết nhảy và con mèo biết chơi đàn Những thứ đó ta chưa bao giờ nghe đến cả không sao, đó chỉ là chuyện nhỏ. Hãy ngồi lên lưng tôi, tôi sẽ đưa anh đến nhà phù thủy rồi chúng ta sẽ biết nên kiếm những thứ đó ở đâu. Ivan tí hon sửa soạn lên đường, mọi người chỉ kịp nhìn thấy chàng nhảy lên ngựa lao đi. Họ đi mãi, đi mãi tới một khu rừng rậm, tối âm u đến nỗi không có tia sáng nào lọt xuống nổi. Ngựa thì gầy rọc đi, bản thân Ivan cũng thấm mệt Ivan phi ngựa đến một bãi đất trống thì thấy có ngôi nhà đặt trên một chiếc cột, quay từ phía đông sang phía tây. Ivan bước đến gần ngôi nhà và nói Nhà ơi, nhà ơi, hãy quay mặt sau ra phía rừng và quay mặt trước về phía ta. Ta không ở đây lâu đâu, chỉ xin nhà cho ngủ nhờ một đêm thôi. Ngôi nhà nghe xong lời của Ivan liền quay mặt ra phía chàng Ivan buộc ngựa rồi bước lên bậc thềm, cánh cửa tự động mở ra. Ngồi trong nhà là một bà lão chỉ có một chân, mũi rất dài, bên cạnh là một cái chày và một cái cối. Nhìn thấy Ivan, bà lão ngẩng lên nói, Đã lâu lắm rồi không có ai đến đây. Này cháu, cháu đến đây có việc gì vậy? Bà ơi, Nhà vua sai cháu đi kiếm cho ngài cây đàn Clusi tự phát nhạc, ngỗng biết nhảy múa và mèo biết chơi đàn. Bà làm ơn chỉ giúp xem cháu có thể tìm được những thứ đó ở đâu. Ôi, ta biết những thứ đó ở đâu, nhưng để lấy được nó thì khó lắm. Cũng có nhiều chàng trai giỏi giang đi tìm rồi nhưng chẳng bao giờ thấy họ trở về cả. Xin bà thấu hiểu cho nỗi khổ của cháu. Xin bà chỉ cho cháu biết làm thế nào để lấy được những thứ đó và tránh được hoạn nạn. Ta rất thương cháu, nhưng ta không thể làm được gì hơn. Tự cháu phải biết cách xoay sở. Hãy để ngựa lại ở chỗ ta, ngựa vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Hãy cầm lấy cuộn chỉ này, ngày mai, trước khi cháu đi hãy ném nó xuống đất. Cuộn chỉ lần tới đầu thì cháu bước theo tới đó. Cuộn chỉ sẽ dẫn cháu tới chỗ người chị gái của ta. Cháu hãy đưa cho bà ấy xem cuộn chỉ này. Bà ấy sẽ nói cho cháu nghe tất cả và sẽ chỉ cho cháu đến nhà chị cả của ta. Ivan cảm ơn và từ biệt bà lão tốt bụng rồi lên đường. Chàng làm như lời bà lão dặn. Đi được một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba cuộn chỉ lăn tới một ngôi nhà được đặt trên chiếc chân, giống như chân chim thì dừng lại. Nhà ơi, hãy quay mặt trước về phía ta, còn mặt sau quay về phía rừng. Ngôi nhà lập tức làm theo, Ivan bước lên bậc thềm, cửa mở, chủ nhân ngôi nhà bước ra. Ôi, lâu lắm ta chưa được ăn thịt người, thế mà ngươi lại tự tìm đến. Cần gì? Mi nói đi. Ivan đưa cho mụ cuộn chỉ. Mụ phù thủy nhìn thấy cuộn chỉ vung tay ngạc nhiên. Ôi, thì ra cậu không phải là người lạ mà là khách quý của ta do em gái ta cử đến. Mụ phù thủy chạy vào, mụ hì hục dọn dẹp bày đồ ăn và rượu ra thết đại khách rồi đon đã Cậu hãy ăn uống no nê đi rồi nằm nghỉ. Sau đó hãy nói cho ta nghe về công việc của cậu. Ivan ăn uống no nê rồi nằm nghỉ ngơi. Còn mụ phù thủy đến ngồi ở đầu giường và bắt đầu hỏi chuyện. Ivan kể về lai lịch và nguồn gốc của mình và nguyên nhân vì sao mình phải đi đường này. Mụ phù thủy nói, Mọi chặng đường khó khăn đang chờ cậu Tôi không dám chắc là cậu còn có thể sống trở về. Những thứ cậu muốn tìm đều đang ở chỗ đứa cháu ta. Rất nhiều thanh niên khỏe mạnh đã đến đó tìm nhưng đều bị giết chết. Không ai trở về được cả. Nó là con chị gái cả của ta. Cậu cần phải nhờ bà ấy giúp đỡ. Nếu không, cậu cũng sẽ bị giết chết đấy. Hôm nay, ta sẽ sai quả khoan đến trước còn bây giờ, cậu hãy cứ nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Sáng mai ta sẽ đánh thức cậu dậy sớm. Ivan ngủ qua đêm, sáng hôm sau chàng dậy sớm. Sau khi ăn uống xong, một phụ thủy đưa cho chàng một cuộn tơ màu đỏ rồi tiễn chàng lên đường. Cuộn tơ lăn trước còn Ivan lại bước theo sau. Chàng đi mãi, đi mãi, từ sáng sớm đến tối rồi lại từ tối đến sáng. Đến chiều ngày thứ ba, cuộn tơ dừng lại bên cạnh một tòa nhà lớn. Tòa nhà nằm trên 12 cái cột, 12 hòn đá, xung quanh tòa nhà là hàng rào cao bảo vệ. Nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, mụ phù thủy cả bước ra và nói: "Ta đã biết trước tất cả về cậu rồi, chàng trai tốt bụng ạ." À ta sẽ cố giúp cậu. Điều đầu tiên cậu phải ăn uống đã. Sau khi ăn uống no nê mụ nói, bây giờ cậu phải trốn đi, con trai ta, ba mây, sắp về. Nó đói và giận dữ, tất sẽ nuốt chửng cậu mất. Rồi mụ tìm cách giấu Ivan. Hãy bò xuống tầng hầm và ngồi ở đó không được đi đâu chừng nào ta chưa gọi nhớ đấy vừa kịp đóng nắp hầm toàn bộ khu vực xung quanh đã rung chuyển cánh cửa tự mở rộng ba mây đang bay vào làm cho cả tòa nhà lắc lư chà ta ngửi thấy mùi thịt người còn nói gì vậy làm gì có mùi người nói rồi mụ phù thủy hối hả dọn bàn ăn Mụ lôi từ trong lò nướng ra một con bò nướng và đặt một thùng rượu ra. Còn mụ ăn hết con bò nướng và uống hết thùng rượu, mặt mũi nó trở nên tươi tỉnh hơn. Mẹ ơi, giá như bây giờ con có người chơi cờ để giải trí nhỉ? Mẹ sẽ tìm người đóng vai thằng ngốc để cùng chơi cờ giải trí với con. Nhưng mẹ sợ con làm điều xấu với người đó. Thế mẹ gọi ra đi, mẹ đừng sợ, con không bao giờ làm hại người ta đâu. Con trai, con hãy giữ lời hứa của mình đấy nhé. Rồi mụ đi gọi Ivan. Ivan bé hạt tiêu ơi, hãy lên đi, lên chơi cờ với ba mây. Ivan và ba mây cùng ngồi vào bàn cờ. Ba mây nói, chúng ta hãy đánh cược thế này. Ai thắng, người đó sẽ được ăn thịt người kia. Người đồng ý chứ? Ivan bằng lòng và họ chơi hết đêm. Mụ phù thủy luôn giúp đỡ Ivan. Đến sáng, Ivan đã thắng ba mây. Hắn lại đề nghị. Đến chiều, hãy đến nhà ta chơi cờ, ta muốn thắng ngươi. Rồi hắn lại bay đi. Ivan tí hon nằm thiếp đi vì mệt. Đến chiều ba mây trở về nhà, hắn ăn hết con bò nướng, uống hết nửa thùng rượu rồi nói với Ivan. Nào, bây giờ hãy ngồi xuống chơi, nhất định ta sẽ thắng. Họ ngồi xuống bắt đầu chơi. Ba mây suốt đêm trước không ngủ, lờ mờ sáng lại bay đi nên bây giờ hắn mệt lử. Hắn vừa chơi vừa lơ mơ ngủ, Ivan có một phù thủy giúp sức nên lại thắng hắn. Hắn nói, Bây giờ ta phải bay đi làm nốt công việc của mình, chiều đến chúng ta lại chơi ván thứ ba. Ivan bé hạt tiêu lại nghỉ một lát rồi đi ngủ. Còn ba mây đã hai đêm không ngủ, suốt ngày lại bay đi, nên lúc về đến nhà rất mệt mỏi. Và ván cờ thứ ba, Ivan lại thắng một cách dễ dàng. Ba mây sợ hãi quỳ xuống vang lại. Xin anh đừng giết tôi, đừng ăn thịt tôi, tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Rồi hắn đứng lên nói với mẹ, Mẹ, mẹ xin anh ta tha cho con được sống đi. Ivan chỉ đợi có thế chàng nói, Thôi được rồi, vì ta thắng cậu ba lần nên ta muốn cậu phải đưa cho ta ba thứ kỳ lạ. Đó là cây đàn Clusi tự đánh nhạc, ngỗng biết nhảy múa và mèo biết chơi đàn. Nếu có những thứ đó ta sẽ tha cho Ba mây cười sung sướng Lao đến ôm chầm lấy Ivan và mụ phù thủy Tôi rất vui mừng giao cho anh những thứ đó Sau này tôi sẽ kiếm cho mình những thứ tốt hơn Rồi hắn mở tiệc ăn mừng Trong bữa tiệc đó hắn nhận Ivan làm anh và nói Anh ạ, à, ngoài ba thứ mà anh cần ra Anh cần đi đâu em sẽ đưa anh tới đó Tốt rồi con trai ạ à. Mụ phù thủy nói Con hãy đưa anh ấy đến nhà em gái út của mẹ Chị của con Trên đường trở về Con hãy rẽ vào chơi nhà dì Thứ Đã lâu rồi con không đến chỗ các dì chơi Buổi tiệc tàn Ivan mang những vật quý hiếm của mình rồi tạm biệt mụ phù thủy Bà mày nhấc chàng lên rồi bay vút lên mây chưa đầy một tiếng, hắn hạ xuống ngôi nhà của dì Út. Dì chạy ra bậc thềm niềm nở đón khách. Ivan Tí Hon nhận lại ngựa của mình. Chàng tạm biệt phù thủy Úc và ba mây, rồi nhanh chóng lên đường trở về vương quốc quê hương mình. Ivan kính cẩn dân tặng vua ba vật quý hiếm. Nhà vua mừng rỡ nói: Ivan thông minh, chính ngươi mới là người biết phục vụ ta, ta sẽ phong thưởng cho ngươi. Trước đây ngươi là quan giám mã, bây giờ ta phong cho ngươi làm quân sư của ta. Các quân sư và bá tước ngồi đó đều nhăn mày khó chịu. Để cho người chăn ngựa ngồi ngang hàng với chúng ta, điều này chỉ có nhà vua mới nghĩ ra. Cây đàn Closi bắt đầu đánh nhạc, mèo cũng chơi đàn, ngỗng nhảy múa, không khí vui nhộn đến nỗi không ai có thể ngồi yên một chỗ. Mọi người cứ thế nhảy múa, đến nỗi vương miệng bị sọc sệt đi. Nhà vua vẫy tay. Ivan ơi, hãy dừng ngay trò tiêu khiển này, mọi người dường như mệt lá rồi. Ivan cho tất cả ba vật kỳ lạ đó vào một cái bao, lập tức không khí lại im ắng như trước. Khách khứa ai về chỗ người nấy, Họ thở dài mệt nhọc. Chà, trò giải trí và tiêu khiển như thế này chưa từng có trên thế gian. Các vị khách từ các nước khác đến thì ghen tị, nhà vua rất lấy làm sung sướng, còn các quan đại thần thì kháo nhau. Sắp tới tên nhà quê kia trở thành người đứng đầu vương quốc, thì hắn sẽ giao quyền hành cho anh em họ hàng nhà hắn, còn chúng ta sẽ bị hắn sa thải thôi. Hãy làm sao để tránh được quả này. Ngày hôm sau, các bá tước, quan lại tụ tập nhau để nghĩ cách đổi vị quân sư mới của vua. Một hầu tước ra ý kiến. Hãy cho gọi tên lính canh nghiện rượu lên, việc này thì hắn thạo lắm. Tên lính canh đến quỳ xuống nói Tiểu dân biết các ngài cho gọi lên có việc gì rồi Hãy cho tiểu dân nửa thùng rượu tiểu dân sẽ bày cho khách. Hãy nói đi rồi sẽ có rượu. Thế là lính canh bày ra hết cách này đến cách khác để hãm hại Ivan. Nhưng tất cả những mưu kế độc ác của bọn chúng đều bị Ivan bé nhỏ, tài trí, vạch mặt. Cuối cùng, nhà vua đã nhảy vào vạt sữa đang sôi và bị lục chính. Còn Ivan từ vạt sữa thứ ba bước ra, cao to, đẹp đẽ. Ivan tìm gặp được công chúa và đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay của nàng. Công chúa bằng lòng đi cùng với Ivan đến cùng trời cuối đất. Sau đó, Ivan mời cha mẹ và những người anh trai của mình đến đông đủ dự tiệc cưới của mình ở cung vua. Chàng Ivan sống hạnh phúc cùng công chúa Aliona xinh đẹp. Chàng lên ngôi nhận trách nhiệm trị vì vương quốc của ông vua già tham lam và độc ác. Từ đó vợ chồng Ivan sống yên ổn với cha mẹ cho đến cuối đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Vương Nhị nhé. Cô Nhị xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.